Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chữa cái bài thi GPT đợt à, tháng 7 vừa rồi luôn năm 2022 à, Bài này là dạng bài trung văn thì nếu như mà đánh giá chủ quan của mình thì nó cũng à, không khó mà nó cũng chẳng có dễ à, Tuy nhiên thì à, trong cái kỳ thi lần này mình có trực tiếp đi thi nên có một số các cái kinh nghiệm có thể chia sẻ cho mọi người về cái suy nghĩ, cái cảm xúc và cái um, lúc mà mình làm đề ấy, thì nó có một cái áp lực thời gian khi mà vào thực tế phòng thi uh, nó như thế nào và cái cách mà mình đã xử lý nó ra sao để cùng chia sẻ với các bạn uh, mong rằng là cái việc phân tích này nó không chỉ đơn thuần là về việc uh, uh, phân tích cái bài mà nó còn là phân tích một chút các cái kinh nghiệm của bản thân để giúp cho các bạn uh, phần nào gọi là học được từ đó uh, và tự mình đúc rút kinh nghiệm cho bản thân nhé thì trước khi làm cái bài này các bạn cũng nhớ là thử làm qua ờ, đọc qua và check cái phần đáp án ờ, sau khi mà đã thử mình chọn xem nó như thế nào nha Việc đầu tiên khi mà làm một cái bài chung hay là bài dài thì nhất quyết là chúng ta sẽ phải đọc cái phần câu hỏi rồi. Thì chúng ta sẽ cùng đọc cái phần câu hỏi ở đây là Hissani totte animation o tsukuru sagyo to wa dono you na mono ka là cái việc tạo cái công việc mà tạo ra các cái animation đấy nó là một cái công việc như thế nào hoặc là nó một cái thứ như thế nào theo cái suy nghĩ của tác giả thì khi mà đọc câu hỏi thì là mình sẽ gạch chân vào cái animation ngô được là cái việc mà tạo ra các animation là cái hin tổ để mình tìm xem là trong cái bài này cái đoạn nào người ta nói về cái công việc này thì là mình sẽ focus vào đó thì quay trở lại mình sẽ phân tích cái bài đọc này nhé これまで随分たくさんアニメーションを作ってきましたがしかしなかなか未だにうまくアニメーションを作るのは難しく大変です là mặc dù đúng không từ trước cho đến nay hay còn gọi là ngày xưa ấy thì là tôi đã từng tsukute kimashita ga là từ trước cho đến giờ hoặc là ngày trước thì tôi đã từng uh, làm khá là nhiều uh, các cái animation khác nhau à, tuy nhiên thì là cái việc mà tạo ra các cái animation một cách rất là hoàn hảo hoặc là một cách rất là ưu mắc cự một cách rất là tốt đẹp ấy à, thì Ima Đá Ní ở đây là đến tận bây giờ thì nó vẫn còn là Naka Naka nó vẫn còn là một cái thứ rất là muzukashiku và rất là tai hên để いつもどう作ったらよいのか作り始めてからも戸惑ってしまうのです thì mình thấy cái từ no des ở đây là giải thích cho cái câu đằng trước rồi là lý do tại sao mà cái việc tạo cái animation đấy nó là một cái việc rất là khó và rất là vất vả đối với tôi ngay cả đến cái thời điểm hiện tại bởi vì rằng là itsumo luôn luôn là tôi làm sao tôi sẽ à, rất là tomado teshimao tôi rất là phân vân à, ngay cả khi mà bắt đầu à, tạo một cái animation không biết là đúng không đô tsukutarayo uh, nó cả không biết là nên làm như thế nào thì cho tốt thì đọc hai câu này mình đã thấy cái animation của tự no wa này rồi đúng không? Thì cái câu hỏi của mình ở đây đang là do no yona monoka thì là tạm thời mình hình dung imeji trong đầu thì sẽ thấy rằng là nó rất là khó và vất vả và vì vì là mình không biết là nên làm thế nào cho tốt Shikashi thì thấy Shikashi ở đây là mình sẽ phải focus vào gạch chân vào đầu tiên khi mà mình đọc Mình sẽ thấy rằng là cái câu đằng trước này nó nói rằng là Muzukashi cự rồi tai hên đấy Nó cũng là một ý nhưng mà cái quan trọng hơn nó đang nằm ở cái Shikashi này này Đó là gì ạ? Skoshi jutsu katachi ni natte kuru to futsu futsu to tanoshiku natte kuru no desu à, Tuy nhiên thì à, khi mà cái uh, animation của mình nhá chủ ngữ của mình ở đây nó vẫn nói về animation là khi mà cái animation đấy nó uh, thành hình ấy uh, ờ, scosi rất sự là từng chút từng chút một nó trở thành một cái hình dạng cụ thể thì tanoshiku natte kuru no desu thì là tôi à, cảm thấy uh, kiểu rất là vui đúng không? Kiểu futsu futsu tố ở đây nó đang giải thích là kokoro no naka kara waite kuru yoni là cảm thấy rất là vui và hạnh phúc kiểu rất là phấp phới rồi hí hửng rồi hân hoan ở trong lòng ấy à, thì no desu ở đây là à, mặc dù là rất là vất vả đúng không tuy nhiên thì khi mà cái animation ờ, của mình nó thành hình ấy thì là mình cảm thấy rất là vui そうして出来上がってきたイメージと自分の頭の中のイメージとの一致とそれを近づけたり遠ざけたりするためにたくさんの作業を積み重ねて最後にはどこかで諦めをつけて終わりにします。thì mình thấy so tệ là và rồi vậy là mình sẽ hiểu là tuy nhiên cái nọ cái kia này và À, thế nọ thế kia đúng không? Có là à, cái shikashi này nó bao gồm hai ý. Một là mình đang cảm thấy rất là vui khi mà cái animation của mình nó thành hình và cái gì và cái imeji tố này cộng với lại tố nô như vậy là mình sẽ nhìn thấy a và b tiếp đến là ichi tố là hoàn toàn làm sao gần như là làm sao dư đề dư lê ở đây là hoàn toàn gọi là khác biệt gọi là lệch hẳn đi rồi tô ra kê đự ở đây nó là kiểu hoàn toàn xa với rồi khác xa với những cái gì mà mình nghĩ ấy, đúng không hay còn gọi là cái a và cái b này nó hoàn toàn gọi là xa, khác xa nhau và nó gần như là hoàn toàn gọi là tách biệt nhau thì tam mê ní ở đây là vì nguyên nhân là đúng không bởi vì rằng là à, a b như thế nên là takasang no sa gyo tsumikasanete là liên tục à, làm rất là nhiều các cái công việc các cái thao tác khác nhau để mà cuối cùng xem là sẽ oarinissimas oarinissimas ở đây là miêu tả cái cái cái gì nhỉ cái ý kiến chủ quan của mình hay là cái hành động của mình quyết định làm cái gì đó chọn lựa cái gì đó nani nani ni sự là mình sẽ chọn cái việc đó mình quyết định là mình thực hiện cái đó thì là mình sẽ hiểu là uh, quyết định là chọn là kết thúc hoặc là uh, sẽ dừng lại ở đâu đó thì mình sẽ dịch cả cái câu này là gì ạ Ờ, và uh, do đúng không do là cái hình ảnh mà um, cái imeji là cái hình ảnh hình dung mà mình đã tạo nên dikigagata ở đây là mình đã hoàn thành cái tác phẩm đó ấy, là cái hình ảnh mà mình đã hoàn thành nên cái animation đấy và cái hình ảnh mà uh, ở bên trong đầu mình nghĩ ra thì nó gần như là làm sao hoàn toàn là gọi là khác biệt này cũng như là hoàn toàn tách biệt xa rời khỏi nhau chính vì vậy cho nên là tôi đã làm sao à, tiến hành à, liên tục làm rất là nhiều các cái việc khác nhau và cuối cùng thì đã làm sao đã đô cô cả de Akirameo Tsukete là đã quyết định là sẽ à, dừng lại ở một cái mức độ nào đấy này và kết thúc chúng thì đọc đến đây chúng ta đã có thể tìm ra được cái đáp án của cái câu hỏi đầu tiên đó là cái việc mà tạo ra một cái animation uh, theo tác giả thì nó là một cái thứ như thế nào thì nó rất là vất vả và rất là mệt đúng không? Uh, tuy nhiên thì là uh, nó cũng rất là vui à, khi mà cái animation của mình nó thành hình thì nó cũng rất là vui à, vì là à, cái suy nghĩ hình dung trong đầu của mình và cái suy nghĩ mà mình tạo nên và cái hình ảnh mà mình tạo nên cái animation đấy nó hoàn toàn gần như là gọi là khác xa nhau khác biệt nhau nên là sẽ uh, liên tục uh, tsumi kasane rự là liên tục tích lũy rồi thì làm rất là nhiều các cái việc khác nhau để mà quyết định xem là mình sẽ dừng lại ở một cái mức độ nào đấy và mình sẽ kết thúc ở một cái điểm nào đấy thì đó chính là cái uh, việc mà tạo ra một cái animation thì bây giờ mình sẽ nhìn vào cái đáp án ở đây mình sẽ loại dần nhá câu số 1 là gì ạ? no koto Tanoshimi là cái việc tạo ra một cái anime sống ấy nó là cái gì ạ nó là không mà motome dự ní là không yêu cầu đòi hỏi cái việc là nó phải theo như những cái hình ảnh của bản thân mà sẽ là tạo nên một cái hình ảnh một một cái hình dạng à, vừa tạo nên một cái hình ảnh hình dạng à, vừa à, thưởng thức tanoshimi với nó thì trong cái đoạn đầu tiên mà mình đọc ấy thì nó không có cái ý gì ở trong cái câu số 1 này nó có cái từ Tanoshimi Nagara à, nhưng mà Tanoshimi là Tanoshimi cái việc là à, cái animation của mình đấy nó thành hình ấy à, còn không phải là ní sư rự nhá ở đây ní sư rự là gọi là biến à, nó là một cái công việc mà à, vừa tạo hình vừa uh, rất là tanosimi với nó thì không phải mà là khi mà cái sản phẩm của mình nó thành hình ấy thì là mình cảm thấy vui chứ không phải là mình vừa vui mình vừa mình vừa ừ, tạo thành hình những cái sản phẩm đó nhé thì nó hơi ngược lại một chút nên là đáp án số 1 của mình ở đây là bị sai này câu số 2 là gì Jibun no image ni chikazukete shiusei kasane uchi dekiagatte iku là trong cái quá trình mà mình uh, tích lũy uh, mình uh, tiến hành nhiều những cái sửa chữa để mà tiếp cận gần tới cái hình ảnh của bản thân thì là cái việc mà tạo anime cái việc mà thì cái animation của mình nó sẽ được hoàn thành. Thì cái câu số 2 này của mình nó cũng chưa chính xác vì sao? Vì là sai ở cái ý đầu tiên này này là trong cái quá trình mà mình ờ, liên tục ờ, làm nhiều các cái việc ờ, chỉnh sửa để cho tiếp cận gần tới cái image của bản thân ấy thì là bị sai. Ở đây người ta chỉ nói rằng là cái hình ảnh mà hoàn thành tác phẩm và cái hình ảnh mà mình nghĩ ra trong đầu ấy nó hoàn toàn khác biệt rồi khác xa với nhau nên là họ sẽ tsumi kasane tự là làm rất là nhiều các cái thao tác khác nhau để mà cuối cùng là chọn là mình sẽ kết thúc ở một cái một cái điểm nào đấy ấy. Nên nên là cái uh, ý mà um, liên tục tiến hành sửa để mà tiếp cận gần tới cái image của bản thân này thì là là không hề có nói tới này câu số 3 của mình là gì ạ omoi egaita To genjitsu no katachi o chōsei shi tsuzuke aru tokoro de à, dakyo suru là cái việc tạo ra các animation là cái việc gì ạ việc liên tục Chuzukeru liên tục điều chỉnh à, cái hình ảnh à, hiện thực và cái hình ảnh mà mình đã nghĩ ra, đã vẽ ra, tưởng tượng ra và thỏa hiệp ở một cái gì và thỏa hiệp ở một cái Arutokoro nào đấy, một cái điểm nào đấy thì đáp án của mình nó chính là cái câu số 3 này. Nó hoàn toàn trùng khớp với cái ý như sau này cái dekiagate kita imeji thì nó sẽ bằng với lại genjitsu no katachi là cái hình ảnh hiện thực là cái hình ảnh mà mình đã tạo ra đã tạo ra còn cái omoi egai takoto thì nó sẽ bằng với lại jibun no atama no naka no imeji tiếp đến là cái dakyo suru ở đây thì nó sẽ bằng với cái ý là à, ní suru ở đây à, trong cái câu này mình có một cái hin tộ để giúp cho các bạn chọn được cái câu số 3 này đó là ní sư tự là mình quyết định làm gì mình chọn làm gì hay còn gọi là cái ý kiến chủ quan của bản thân đúng không nên là ở đây cái từ đa kyo đây là thỏa hiệp Ờ, thỏa hiệp có nghĩa là mình sẽ uh, ok mình sẽ nghĩ là ô oh, ok aru tokoro đệ là ở cái mức độ như thế này là ok rồi là sẽ thỏa hiệp như vậy là ok rồi để mà làm cái animation đấy thì nó chính là cái ý là ờ, dokoka de akirame o tsukete là mình sẽ quyết định là mình sẽ dừng lại ở một cái điểm nào đấy và và kết thúc cái animation đấy cái việc mà uh, để mà kết thúc cái à, việc à, tạo ra cái animation đấy hay chính là thỏa hiệp ở một cái mức độ nào đấy mình cho rằng là mình cho rằng là ok đấy thì là doko cả de akirame o tsukete owari ni shimasu thì nó bằng với cái ý là aru tokoro de dakyo suru còn cái câu số 4 là gì? Jiu bừng natoku dekiru made kansei ni mukete sagyo o tsumikasaneru là cái việc tạo ra các cái animation là cái việc mà liên tục tích lũy các cái công việc để hướng tới cái sự hoàn thiện à, đến mức mà mình có thể nạt tốc cự được thì đến mức mà mình có thể nạt tốc cự được một cách hoàn toàn ý, thì là bị sai cái ý này vì là mình đang nói là doko cả đệ akidameo tsukeru mà có là quyết định là dừng lại ở một cái mức độ nào đấy thôi và quyết định là kết thúc nó thôi chứ không phải là dư bừng nạt tốc cự để ký được ma đế can xe nên đáp án của mình là sai rồi nhá Bây giờ mình sẽ đọc tiếp câu số 53 là Kono Mamono to wa nanika. Nói thật với các bạn là lúc đi thi mình nhìn cái từ Mamono này này, mình không có biết nghĩa nó là gì, mình chỉ đoán thôi. Mình nhìn cái chữ Hán thì mình nghĩ nó là cái ma lực hoặc là một cái gì đấy gọi là hấp dẫn ấy nhưng mà đi về tra ở trên Google thì mình thấy rằng là nó là cái từ gọi là ma quỷ ấy. <laughs> gọi là một con ma một con quỷ À, tuy nhiên không sao chúng ta sẽ nhìn cái hin tộ là kono mamono ở đây nó là cái gì thì trong cái phần đọc thì trong cái bài của mình ấy, Konomamono nó xuất hiện ở trong cái à, đoạn số 2 và nó có gạch chân cho mình ở đây. Với cái hình tộ là Konomamono này thì mình sẽ biết được rằng là đáp án sẽ nằm ở cái đoạn đằng trước vì là cái đại từ chỉ thị này nó sẽ giải thích cho cái mamono này ở đoạn đằng trước này thôi. Bây giờ mình sẽ dịch tiếp này. Tada sono toki ni wa owatta to omotte mo, skoshi jikan o oite miru to, mou skoshi ko yokatta. を置いてみるともう少しこうすればよかったああすればよかったと後悔ばっかりが浮かんできて自分のアニメーションの造影会に立ち会う時はいたたまれない思いがします。À, ta đà đây là tuy nhiên là đúng không có là cái đoạn đằng trước người ta đang nói rằng là mình sẽ thỏa hiệp hoặc là mình sẽ kết thúc chọn kết thúc ở một cái mức độ nào đấy này à, à, tuy nhiên thì đúng không tuy nhiên này thì nó đi với cái từ tề mố ở đằng sau này gọi là tuy nhiên cho dù là à, mình nghĩ rằng là à, ở cái thời điểm đó thì là đã kết thúc hoặc là ừ, kết thúc ở cái thời điểm đó à, tuy nhiên khi mà à, một thời gian sau uh, Scosi Jikang ô cự ở đây là uh, sau một thời gian thì uh, Mo Scosi Ko Sureba Yokata A Sureba Yokata To Kokai Bakari ga Ukandekite verb t ở đây là mình sẽ dịch luôn này mình đọc đến đây phát là mình sẽ nảy số luôn là mình sẽ nói rằng là à, khi mà sau một thời gian à, sau hoặc là à, chỉ một chút thời gian sau thì là à, ukan dekite là sẽ nổi lên hoặc là sẽ ừ, Ờ, khởi lên một cái tâm trạng là Bacardi là chỉ toàn những cái sự hối hận kiểu như là kiểu như là ôi làm uh, nếu như mà mình làm thêm chút nữa thì có phải tốt hơn không rồi nếu như mà mình um, làm như thế nọ như thế kia thì có phải hay hơn không và Jibun no animation no Zoe cái nị Tachiao quá khi mà mình đối diện với lại cái buổi công chiếu cái animation của bản thân thì là mình sẽ ôm môi omoegashimasu là mình sẽ có cái cảm giác rất là itata mare này thì khi mà đi thi mình không biết cái từ itata mare này là cái gì và cái lúc đấy mình cũng có suy nghĩ và mình thấy rằng là cái câu này ấy, nó có một cái ý ở đằng trước ở đây là khi mà mình đối diện với lại cái buổi công chiếu của cái animation của bản thân thì là mình chỉ có à, nổi lên một cái tâm trạng rất là hối tiếc là nên làm thế nọ thì tốt rồi rồi đáng nhẽ là mình phải nên làm thế kia thì có phải hay không thì cái từ itatamarena ở đây mình hiểu luôn nó là cái sự hối hận sự hối tiếc Ờ, sự gọi là uh, đau đáu ở trong lòng ấy đúng không thì cái động từ này của mình nó chính là cái ý đấy thì đi thi mình không biết cái từ này thì mình cũng đừng có hoang mang quá thôi thì cái lúc đấy chính bản thân mình cũng không biết và mình cũng có tự mình liên kết thì mình thấy rằng là nó chính là cái cảm giác hối hận hối tiếc vì là mình đã không làm hơn mình đã không làm thế nọ thế kia theo cái suy nghĩ của bản thân tiếp đến này anime wa 多かれ少なかれただ楽しいばかりではなくこんな思いをしながら次こそは自分のベストを形にしようと日々まるで日々まるで修行のようにものづくりに追われていくのではないでしょうか。n ではないでしょうか。あ â y là suy nghĩ của tác thì là Nikagi đã dự là mình nhìn thấy ngay cấu trúc ngữ pháp rồi là không chỉ có animation mà creator à, những cái nhà sáng tạo nội dung ấy thì không ít thì nhiều thì ta đà không chỉ là đúng không không chỉ là toàn những cái niềm vui mà Kona Omoyo Shinagara mà họ vừa uh, có những cái suy nghĩ kiểu như vậy thì cái Kona ở đây nó là đại từ chỉ thị thì chắc chắn nó thay cho nó thay thế cho cái câu ở đằng trước rồi thì cái câu đằng trước của mình ở đây là ôm môi gá sư rự là có cái cảm giác rất là itatamare này là kiểu cảm giác rất là uh, đau lòng ấy hoặc là hối tiếc hối hận đúng không thì là mình những cái người sáng tạo nội dung ấy thì là họ đều sẽ uh, có cái cảm giác kiểu như vậy và họ và phải chăng là họ đang ORT cự là bị theo đuổi động từ ở dạng bị động nên cái ní ở đây này nó chính là cái đối tượng bị động nên là họ sẽ có cái cảm họ sẽ vừa có cái cảm giác gọi là hối tiếc hối hận à, như vậy này à, vừa à, vừa theo đuổi đúng không vừa bị theo đuổi uh, nhưng mà mình sẽ dịch nó thành chủ động tại vì chủ ngữ của mình ở đây nó là creator là những cái người uh, sáng tạo nội dung đấy họ sẽ luôn luôn theo đuổi cái việc mà tạo ra những cái sản phẩm giống như kiểu là những cái việc mà tu nghiệp của mình hàng ngày cái việc mà tu luyện của mình hàng ngày vậy có là họ đi theo đuổi cái việc sáng tạo nội dung cái việc mà tạo ra các cái sản phẩm giống như là cái công việc tu luyện của mình hàng ngày à, để mà cố gắng làm sao siêu tố sư rự ở đây là động từ ở dạng ý chí nên là để cố gắng làm sao để mà à, biến đúng không biến những cái thứ tốt đẹp nhất của bản thân thành cái hình dạng cụ thể trong những cái lần tiếp theo là tsugi koso wa itsuka wa kono mamono kara nogarete 心安らかな日が訪れるのを郵送しながら là họ sẽ tiếp tục ở đây chủ ngữ của mình nó vẫn là creator câu trước nhá người ta vẫn nói rằng là những cái nhà sáng tạo nội dung đấy luôn luôn theo đuổi những cái việc như vậy này và họ sẽ luôn luôn làm sao sinagara ở đây thì nó sẽ bằng với lại uh, cái ý sinagara đằng trước này này có là họ vừa hối tiếc vừa hối hận vừa nghĩ rằng là mình sẽ phải tạo ra một cái sản phẩm tốt hơn vào trong những lần tới để luôn luôn theo đuổi cái việc mà tạo ra những cái sản phẩm giống như là những cái việc mà tu luyện tu uh, nghiệp của mình hàng ngày và sẽ luôn luôn làm sao mộng tưởng đúng không mộng tưởng rằng là uh, một ngày nào đó ít cả á một ngày nào đó thì là sẽ thoát khỏi được cái cái cái cái cái cái ma lực này hay còn gọi là cái con quỷ này và uh, một ngày nào đó thì cái tâm trạng gọi là bình yên cái ngày mà mình yên vui rồi an lành rồi mình sẽ không không còn cảm thấy hối tiếc nữa đấy nó sẽ tới thì khi mà mình dịch thì lúc đầu lúc đi thi thì mình như mình nói thì mình sẽ dịch ở đây <laughs> nó là cái ma lực nhưng mà cũng cũng vẫn đúng luôn các bạn à, nó có cái ý nghĩa là con quỷ đúng không nhưng mà mình cũng sẽ hiểu là cái đấy nó rất là hấp dẫn và không thể nào mà à, thoát ra khỏi cái cái cái suy nghĩ này được thì cái từ kono mamono ở đây nó chính là đáp án nó nằm ở cái phần gạch đỏ ở phía đằng trước đây là phải chăng là à, những cái người sáng tạo nội dung luôn luôn đi theo đuổi những cái thứ như vậy cố gắng tạo thành hình à, tốt nhất à, những cái suy nghĩ của bản thân à, trong những cái lần tiếp theo vừa đau đáu vừa hối hận à, rằng là mình nên làm thế nọ mình nên làm thế kia nhưng tiếp đấy thì mình vẫn luôn là CEO cố gắng tạo à, ra được những cái sản phẩm tốt nhất vào những cái lần tiếp tới à, nên là đáp án của mình nó là cái gì ạ câu số 1 là Gaman dekinai kurai taihen de sakuhin tsukuri o yamete shimai taku naru mono tsukuri là cái mamono này là cái việc tạo ra các cái sản phẩm mà à, đến mức mà mình uh, rất là muốn gọi là gì uh, bỏ từ bỏ cái việc tạo ra các cái sản phẩm bởi vì là cái việc uh, đó rất là vất vả này đến mức mà mình không thể nào chịu đựng được thì cái câu này sai hoàn toàn rồi nhá câu số 2 là gì ạ cô ni nayamasare nagara natoku dekiru sakuhi no mezashi tsuzukeru mono o thì đáp án của mình nó chính là cái câu này thì mình sẽ phân tích tại sao nó lại là đáp án trước tiên là cái cô ở đây là đại từ chỉ thị thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở câu đằng trước và nằm ở cái ý đỏ đỏ đây rồi đúng không và cái ý đỏ đỏ ở đây mình sẽ phân tích lại một chút này là những cái nhà creator đấy vừa có những cái suy nghĩ rất là hối hận hối tiếc vừa cố gắng theo đuổi một cái việc tạo ra một cái sản phẩm mà à, biến những cái thứ tốt đẹp nhất của bản thân trở thành một cái hình dạng cụ thể nên là nó sẽ bằng với cái ý là cô cái ni nayama sarenagara thì nó bằng với cái ý là kona konna o sinagara gọi là mình sẽ vừa rất là đau đáu hồi nối tiếc rồi uh, suy nghĩ đắn đo chăn trở uh, hối tiếc với những cái thứ mà mình đã làm vừa uh, liên tục tiếp tục mê gia sự là hướng tới tạo ra một cái sản phẩm một cái tác phẩm mà mình có thể nạt tốc cự được thì nó chính là cái mê gia sự ở đấy nó chính là cái uh, ORT cự này theo đuổi một cái việc tạo ra một cái sản phẩm mà zibung no best o katachi ni siu katachi ni thì nó sẽ bằng với lại nạt tốc cự đề kỳ đự sakuhin ô mê gia sự là hướng tới một cái tác phẩm mà mình có thể nạt tốc cự được biến những cái zibung no best tổ katachi ni suru còn cái câu số 3 là gì? shimau yo na là cái việc tạo ra sản phẩm giống như kiểu là mình sẽ không thể nào biết được là cái hình dạng tốt đẹp nhất của bản thân thì cái này sai rồi nó phải là Jibung no besto katachi ni sio tố chứ nên là cái đoạn mà wakara này là bị sai nhá tiếp câu 4 là gì ạ Sakuhi no tsukuri 終えた旅に気力を奪われるようなものづくり là mỗi một lần à, làm xong một cái tác phẩm thì là à, sẽ kiểu bị mất hết cái sức lực thì cái kilo của ubawareru ở đây thì không có nói tới rồi nha các bạn nên đáp án của mình nó không phải là câu số 4 rồi chỉ còn câu số 2 thôi câu này có vẻ là còn dễ nhất trong trong ba câu đúng không ạ câu số 54 này 造作することについて筆 giả nộ khang ngài ni ao nó ạ đô đề cả là liên quan tới cái việc sáng tạo thì là cái suy nghĩ của tác giả à, cái câu nào phù hợp với cái suy nghĩ của tác giả thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp này 現実世界には辛いことや思い通りにならないこともたくさんありますが創造活動の中精神の世界で自由に羽を伸ばせる時そこには 他のいろいろな楽しい娯楽では味わえない深い喜びがあり、それがこの魔物から逃れられない理由の一つです。Câu này khá là dài nhưng mà mình sẽ nhìn tiếp tục mình sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy này. Khi mà đi thi thì lúc nào mình cũng thế, mình cũng hay nhìn theo các cái dấu phẩy, sau đó mình nhìn theo cấu trúc ngữ pháp và mình nhìn theo cụm thì để mà dịch câu thôi Ờ, thì dù câu nó có dài đến mấy thì mình cũng chia nhỏ nó ra được và không cảm thấy hoang mang khi mà đọc chúng uh, và cũng không bị cái áp lực là mình phải hiểu cái câu đấy như thế nào thì mình sẽ dịch ở đây là ni hóa thì bao giờ cũng đi với lại Adimas ở phía đằng sau này này là trong cái thế giới hiện thực thì có sang Adimas có rất là nhiều những cái thứ mà uh, không theo như những cái gì mà mình nghĩ hoặc là rất là nhiều những cái thứ mà rất là đau khổ hoặc rất là vất vả uh, Sozo Katsuro no Naka là trong các cái hoạt động về sáng tạo ấy thì uh, Toki đúng không khi mà uh, ờ, Noba Seru là sải cánh đúng không Haneo Noba Seru là uh, sải cánh tự do đấy Jiu ní là uh, khi mà được uh, sải cánh tự do uh, trong cái thế giới về mặt tinh thần trong các cái hoạt động liên quan tới sáng tạo ấy thì nó sẽ Ari Ari là sẽ có một cái niềm vui rất là sâu sắc à, mà cái niềm vui đấy như thế nào cái niềm vui sâu sắc đấy như thế nào thì cái niềm vui đấy nó làm sao nó Aziway này là không à, thể nào mà à, được à, gọi là gì được à, nếm trải này hoặc là mà những cái niềm vui sâu sắc đấy mà chúng ta không thể nào nếm trải được đều quá ở trong cái phạm vi đúng không trong cái phạm vi là các cái cái niềm vui khác nhau khác Đấy, còn cái xô Soconi quá ở đây thì nó sẽ đi với lại Arimat ở đằng sau ở đây gọi là ở đó thì nó sẽ có những cái niềm vui ở ờ, một cách rất là sâu sắc mà mình không thể nào tận hưởng được uh, trải nghiệm được ở trong các cái hình thức mà trải ở trong những cái hình thức gọi là thú vui khác những cái uh, điều uh, tiêu khiển khác thì cái Soconi hóa ở đây không phải lúc nào nó cũng là địa điểm mà nó có thể là để chỉ cái khoảng thời gian là nó đi với cái câu ở đằng cái ý ở đằng trước cái dấu phẩy này này là tại cái thời điểm mà mình được giải cánh tự do trong cái thế giới về mặt tinh thần và trong các cái hoạt động sáng tạo thì tại cái lúc đó tại cái thời điểm đó tại cái lúc đó thì là sẽ có một cái niềm vui vô cùng sâu sắc mà mình sẽ không thể nào mà cảm nhận được ở những cái hình thức hình thức uh, thú vui khác và cái xô đay gá cái điều đó đúng không cái điều đó thì uh, nó chính là một trong những cái lý do ở đây mình có một cái hình tộ là khi nhìn thấy cái xô đê gá hoặc là xô đê quá thì chắc chắn kết thúc nó sẽ là một danh từ giống như kiểu là à, xô đê quá tha à, hàng để sự à, xô đê quá hồng để sự có là đó là cái cuốn sách hoặc là đó là cái cặp thì kết thúc câu bao giờ của cái xô đê này nó cũng là vật và kết thúc của mình ở đây nó là hitotsu desu có nghĩa là đấy chính là một trong những cái lý do mà chúng ta không thể nào mà chạy trốn khỏi được hoặc là thoát khỏi được cái con quỷ này thì cái con quỷ này là cái con quỷ gì thì nó chính là cái con quỷ mà mình vừa mới dịch ở phía đằng trước đấy nó chính là cái con quỷ mà mình vừa cảm thấy đau đáu mình vừa cảm thấy rất là hối hận hối tiếc rồi luôn luôn chăn trở và suy nghĩ nhưng mà mình cũng sẽ vẫn luôn đi theo đuổi một cái việc tạo nên một cái sản phẩm mà biến những cái thứ tốt đẹp nhất của bản thân trở thành một cái hình dạng cụ thể giống như kiểu là uh, tu nghiệp hoặc là tu luyện uh, với cái quá trình tu luyện của mình hàng ngày vậy thì là một trong những cái lý do mà khiến cho mình không thể nào thoát khỏi được cái cái cái con ma đấy con quỷ đấy cái sự hấp dẫn ma hoặc đấy mê hoặc đấy nó chính là cái niềm vui rất là sâu sắc mà mình không thể nào mà cảm nhận được ở những cái thú vui khác khi mà mình được xải cánh tự do trong cái hoạt động sáng tạo thì tiếp đến này so shite kotoba ni wa dekinai kachi ka go umaku sakuhin to shite 整えられた時それは人の反応や評価を超えた絶対的な充実感を与えてくれるものと信じています thì trong cái câu này mình thấy cái hin tộ là cái từ so tệ là và này là để kết nối câu này à, bổ sung ý nghĩa cho cái đoạn ở đằng trước này cộng với lại cái kết thúc câu là tố shinjite mas nên là mình sẽ hiểu là tôi và tôi tin rằng là à, khi mà Totonoeru ở đây là điều chỉnh này, sắp xếp này, động từ của mình là dạng bị động. Bây giờ mình thấy động từ mình sẽ nhìn thấy cái từ ố ở đây. Vậy mình sẽ hiểu là khi mà uh, sắp xếp và điều chỉnh cái kachikang, cái giá trị quan mà không thể nào mà diễn tả được bằng lời ấy, thành một cái tác phẩm một cách rất là ứ mặc cự một cách rất là gọi là suôn sẻ hoặc là một cách à, rất là tốt đẹp ấy thì là cái điều đó khi đó đúng không số đây hóa ở đây là khi đó đấy khi mà có thể uh, điều chỉnh sắp xếp cái giá trị quan của mình thành một cái tác phẩm một cách rất là xuân sẻ thì cái điều đó nó chính là cái mono đúng không nó chính là cái thứ mà nó sẽ đem lại cái cảm giác rất là viên mãn tuyệt độ uh, viên mãn tột độ mà vượt qua khỏi cái đánh giá và cái sự phản ứng của người khác thì cái sore ở đây thì mình lại nhìn là kết thúc câu nó phải là cái mono này này có nghĩa là cái điều đó nó là cái thứ à, cái thời điểm mà mình có thể sắp xếp được cái giá trị quan của mình thành những cái tác phẩm ấy thì tại cái điểm điểm đó nó là cái thời điểm mà hay, hay nó chính là cái thứ mà đem lại cái cảm giác viên mãn trọn vẹn nhất à, vượt qua khỏi cái sự đánh giá và cái sự phản ứng của mọi người xung quanh thì tôi tin rằng là như vậy thì mình thấy cái keyword của mình ở đây nó là xin jite đự là cái suy nghĩ của tác giả tôi tin rằng là như thế và nó có một cái hin tổ ở đây nó là so state là để bổ sung ý nghĩa cho cái đoạn ở đằng trước đang nói về cái uh, suy nghĩ của tác giả cái lý do mà tại sao mà uh, lại những cái người sáng tạo nội dung lại không thể nào mà uh, thoát khỏi được cái uh, con ma con quỷ uh, của cái việc là luôn luôn uh, tìm tòi để mà tạo ra những cái sản phẩm tốt đẹp nhất của bản thân đúng không? À, thì một trong những cái lý do à, là mình có cái niềm vui sâu sắc ra thì nó còn là cái lý do nữa là nó còn đem lại cái cái jiu jitsu cẳng cái sự thỏa mãn ờ, cái sự ờ, trọn vẹn mà cái sự thỏa mãn đến mức gọi là tột độ vượt qua cái sự đánh giá và à, cái sự phản ứng từ phía những cái người khác nên đáp án của mình ở đây cái suy nghĩ phù hợp với tác giả nhất là gì ạ? Câu số 1 này, Zibun no omoi dori ni naranakute mo hito ni hio ka sareta toki ni jiujitsukan ga erareru là mình có được những cái cảm giác viên mãn khi mà được đánh giá từ người khác thì cái hito ni hio ka sareta toki này là bị sai rồi nha các bạn. Ở đây là vượt qua cái sự đánh giá của người khác cơ nên là không phải là mình nhận được cái jiu càng từ cái sự đánh giá của người từ người khác Câu 2 này dư bưng nộ sekai cả ngộ omo zon bừng hiroge sakuhi no nakade hyogen dekita tokini manzoku dekiru thì khi mà đi thi mình không biết cái từ omo zom bừng này nha các bạn mặc dù là trong cái cuốn tete nihongo là mình đã nhớ là mình đã từng học cái từ này rồi nhưng mà lúc đi thi mình không thể nhớ ra được là cái ôm môi bừng này nó là cái gì nhưng mà mình cũng vẫn chọn câu 2 sau khi mà mình đã loại câu 3 và câu 4 thì quay trở lại cái câu này mình sẽ dịch như thế nào đã này là theo tác giả thì là à, có thể thỏa mãn được à, khi mà à, có thể thể hiện à, được trong những cái tác phẩm của mình và có thể mở rộng được cái à, mở rộng được cái giá trị quan à, cái thế giới quan à, của bản thân hết mức có thể thì omo bừng ở đây nó bằng với cái ý là hết mức có thể à, À, đến cái mức độ gọi là hài lòng của mình ấy à, thì nó sẽ là man do cự gà ích cự ma đế là nó bằng với cái ý là omo dôm bừng này là ví dụ như là mình muốn chơi hết mình này à, chơi cho chán thì thôi này đến mức gọi là hết mức có thể đến mức mà mình man dốc cự thì thôi đúng không thì cái từ hiro geru ở đây nó sẽ là à, mở rộng cái giá trị quan của bản thân đến hết mức có thể hoặc là đến cái mức độ là hài lòng thì thôi đấy thì là cái suy nghĩ của tác giả trong cái vấn đề sáng tạo là gì có nghĩa là sáng tạo là cái việc là mình thỏa mãn đến khi mà mình có thể thể hiện được trong cái tác phẩm của mình và mở rộng được cái giá trị quan của mình cái thế giới quan của mình đến mức có thể đến hết mức mà mình có thể thì nó trùng hợp với cái ý ở cái phần gạch thì nó trùng hợp với cái ý, câu cuối cùng của mình ở đây đó là khi mà mình thể hiện được những cái giá trị quan của mình trong tác phẩm đúng không hay còn gọi là thể hiện được À, sắp xếp điều chỉnh được cái giá trị quan của mình một cách rất là suôn sẻ một cách rất là ư ma cự trong những cái tác phẩm của mình thì nó đúng với cái ý là Sakuhin no Nakade Hyogen Dikita còn cái ý mở rộng được cái thế giới quan của bản thân đến hết mức có thể thì nó chính là bằng với cái ý là mình sẽ có một cái niềm nó chính là cái ý ở cái đoạn ở đằng trước này này là Ờ, trong cái thế giới tinh thần ấy, thì khi mà mình được sải cánh tự do thì là mình sẽ cảm thấy một cái niềm vui rất là sâu sắc uh, và uh, mình luôn luôn làm sao mình sẽ cảm thấy một cái niềm vui vô cùng sâu sắc mà không thể nào tận hưởng được ở những cái loại hình uh, nghệ thuật khác hoặc là những cái loại hình gọi là thú vui khác thì nó chính là cái cảm giác gọi là thỏa mãn ấy cái cảm giác thỏa mãn hay cảm cảm thấy một cái fukai uh, fukai yorokobi đấy là cảm thấy vô cùng là uh, hạnh phúc và ý nghĩa đấy khi mà được mở rộng cái thế giới quan của mình khi mà được xải cánh tự do đấy uh, được thể hiện những cái điều đó ở trong cái tác phẩm của mình nên đáp án của mình nó là cái số 2 bây giờ mình sẽ loại hai cái câu còn lại để mà có thể chọn lại được cái câu số 2 này à, thì lúc đi thi ý, mình mình thực ra là mình thấy cái keyword là Sakuhin cả đệ, hyogen de kitatoki này là mình đã nhìn vào cái uh, cái mà có thể uh, thể hiện rồi sắp xếp các cái giá trị quan đấy của mình ở trong tác phẩm ấy là mình đã chọn luôn cái đáp số 2 này rồi uh, nhưng mà mình không thực sự là cảm thấy clear lắm nên là mình đã loại câu 3 và câu 4 bằng cách nào để mà chọn lại cái câu số 2 nhé thì mình sẽ chọn như sau này mình sẽ loại như sau này ni ni nariso nakutemo 満足できる作品になりそうになくても完成させると充実感が得られる là có thể cái việc sáng tạo ấy thì là à, có thể đạt được cái jiu jitsu cái sự thỏa mãn à, khi mà à, hoàn thành uh, cho dù là cái uh, tác phẩm đấy nó có vẻ như là không phải là một cái tác phẩm mà mình có thể thỏa mãn được thì cái đoạn mà jiu-jitsu càng cá erare thì có nhưng mà nhận được cái jiu-jitsu càng đấy khi nào thì là khi mà mình có thể à, điều chỉnh sắp xếp được cái giá trị quan của mình thành cái tác phẩm một cách rất là suôn sẻ nên là cái ý đấy nó không phải là cái ý man cự để manzoku dekirusaku hini nariso ni nakute mo ở đây nên là mình có loại cái đáp án này luôn khi mà thấy cái jiu jitsu càng này là hinto nhưng mà nó lại không trùng khớp với cái câu cuối đấy của bài nên là mình loại Câu số 4 là gì? cả được được hình tổ di zoku để saku hin cả tsukureru to được deba hyoka hình saku hin ga được thì cái câu này mình cũng loại luôn vì là không có cái ý là um, nếu như mà bạn tin rằng là đến một lúc nào đó bạn có thể tạo ra được những cái tác phẩm tác phẩm mà mình có thể man cự có thể thỏa mãn được thì nếu như mà bạn tin được như vậy thì là bạn có thể tạo ra được những cái tác phẩm mà được đánh giá đúng không?